con chim non trên cành cây à, hôm nay giờ mới lết lên nồi anh em ạ à, này mới lết lên nồi ai à không biết với cái tình trạng mà trưa nay thì có đánh lên được cao thủ không đi Ủa. đứa già này không có già nai anh em ơi không có già nai không đi nếu biết tiếng Trung Quốc mà nếu biết tiếng Trung Quốc mà ở từ Trung Quốc được chào mấy anh em chào mấy anh em chào mấy anh em để vào Discord đấy vào cái Discord đấy vào Discord mày mày à? chết mày chết mày chết mày chết chết mày you you uh, play You play, yeah, yeah, me play, yeah. Oh man. Hello Trường nha, chào à, công lý nha, chào Tưng, hello bạn. Mà đi bốc mát luôn. <laughs> hôm qua tần chửi cao thủ rồi anh em ạ. Đây, đây, đây, đây, đây. Hôm qua tần chửi rồi, hôm nay đánh lại nha anh em ơi. Bóc điều có bốc phét điều có vớ vẩn các nhưng mà chưa đi ngủ cái gì đi ngủ gì ơ ok ơ ơ ơ ơ ơ ơ cái bơ cái bơ đùa tin được vãi đài đùa farm lại cái tay cái lấy cái tay lấy cái tay lấy cái tay lấy cái tay cho nó nóng cái máy cái ai ai ai ai ai ai nó sửa nó lên nó lên nó lên xin cảm ơn anh đấy anh phải cảm ơn em nhỉ donate cho mình cảm ơn mình như nào ai à không thấy à Ire không thấy à em đã rời xa anh để anh biết không gì là mãi mãi cảm ơn em đã buông vòng tay View lên này, Ờ kìa à. Một hit Bỏ bỏ nữa, à, chóc ai à, chóc chết rồi Yu yu yu yu, hai bùa, hai bùa Yu yu đang bị đuổi, yu đang bị đuổi, cứu yu được không? Đây đây đây đây đây đây đây đây đây Yu đốt này, chưa đốt này Ê ê ê ê à. Câu sấm, câu sấm chuẩn đi phi đạo Không không không Ờ kìa. Không không không. Địt vã sao phòng. Ê ê ê ê ê ê ê ê. ê ê ê Ai ai ai ai. Chụp ai chụp ai chụp. Ok ok ok nice. Nice thank you. Lời lời lời lời lời Hiếu ơi. Ai à. Anh em mình lời rồi, anh em mình lời rồi. Ok ok không? Không, thằng này nó biết ăn rồi. Thằng này nó khôn bỏ mẹ ra. ẩn thân chi thuật ai à nó cút rồi, nó khôn quá anh em à. Thôi bầu. khôn quá, khôn quá. À, hello, gì? hello anh Hùng Ngô nhá, hello anh. Hùng Anh. Con chim non trên cành cây. Lên lên lên lên go go go go go go go bro. Chết rồi, thấy rồi. Thôi thôi. Xin giao trái em ơi, xin giao trái em ơi. Mở quả bác to đây, mở quả bác to, to to cảm ơn bạn nhiều. Anh chào Trung nha, chào Báu nha. Anh vừa nói rồi đấy, Quang là này chuyển những dây rồi, Quang ít stream lắm. Quang bây giờ chơi à. còn chưa ở đây thôi. À, mất luôn red anh em ơi. Không có smile kịp. Em em em em em em em em em. Ok ok ok nghe, ok nghe. Không có smile kịp anh em ơi. Em có lia chim giúp anh nhá. Ăn đi, ăn đi, ăn được ăn đi à nó đang ăn này nó đang ăn này để biết nào được không rồi flash này má flash rồi flash nhá không không lát không rồi. ai da ai nhắc mình đấy à, 1945 1445 à, này. Xin giao không flash đúng không? Đây đây đây tên này anh vào giết nè. Mày cướp tao đi, mày cướp red của tao đi. Trả giá. Chuyên nghiệp lên anh em phải xếp cả thao nữa bạn hiểu không? Trả giá đâu rồi đâu rồi đâu rồi cho xin cho xin cái địa chỉ nào Ê kìa Akali Akali Akali anh không Ô, phun máu luôn à cho mình xin cái địa chỉ nào từ từ từ từ anh em ơi anh hiểu ơi vết vết vết bot kìa con Việt nha. À, nhức cái đầu quá Chuyên nghiệp chưa, chuyên nghiệp à, chưa Việt ơi à, Ai nhắc, à, ai đều nhức cái đầu quá Anh Hiếu ơi, anh Hiếu, anh Hiếu Rồi qua đi bay vui không anh à Đi bay cái gì, anh có bao giờ đi bay đâu Wow Hello Hiện nha Wow à, Anh chào Quyên, hello em Hello em trai à... à còn gì không còn gì không không không r không r không r không thiêu không r không thiêu ai à còn lần điều tê nhờ mẹ đúng là lần tim địch bịp xịt nha thực ra bên trung quốc là nó làm nhiều cái phần mềm nó tích hợp vào game ấy chứ nhiều mà tỷ lệ thắng rồi uh, ngọc tự nó nó tự chỉnh ngọc anh em nhá nó tự chỉnh ngọc uh, ừ. rồi tỷ lệ win tỷ lệ thắng này nhiều lắm tham bùa tham biết trung quốc này nó sẽ đắp hết anh em rồi nó có cả gọi là sâu những cái thằng mà meta mà lên đồ gì đồ gì là có hết ê ê sau lưng em kìa không được có bỏ đi mày ơ à, à, đi chết đấy Dẫm bẫy à? Ủa? Dẫm bẫy của anh là dẫm bẫy của anh À thơm đấy nhờ Thơm đấy nhờ Không làm mà cũng có ăn là chỉ có ăn yếu thôi Bạn ơi bạn ơi bạn, bạn, bạn, bạn Mình rất là bận Bạn ơi bạn hưu tôi cả bạn hưu tôi cả bạn ấy Có căng chết à? Chết chết chết Điều gì vậy? Chết là mình rồi không chết thế nào nó có lá trắng nó có lá trắng nó có lá trắng không chết được tôi win nha anh hiểu nhá ngang ngang ngang ngang này đâu đi ra hay quá hay quá đi rồi chết đeo ơi nhìn đi nhìn con đi này tín luôn đấy chứ hi à, tao không vào đâu ngu gì vào mày vô vô chú gốt gốt ở gần ở gần hai chuỗi này khó giết quá bắp ai à ai à đâu cái đầu của thằng chim dao luôn ấy chứ không như thế là chết thằng chim dao luôn ấy chứ không vào đây vào đây vào đây vào đây để ăn ai à thật sao mình solo thua na Nakali miết vậy ta kali nó sợ Iren thôi, sợ em đâu. Áo trình. Áo trình. Ăn ừ. có thứ gì à? Đúng rồi. Không phải đâu, không phải riêng gì với cái tối qua đâu em ạ. Mà các cái kéo là gánh ghê thế mới tài. Suốt cây là nó gánh thế mới tài hầu như game nào gặp Kerry nó một cân bốn mà còn còn nó có con Taria ở tuy là hai con mà nó giác con Kerry nặng hơn nữa chứ ghê à ira đánh ghê à chết ai à ai à Cắt độc độc Ôi em ơi tôi bỏ rồi Thằng Sena trâu quá anh em ơi Thằng Sena trâu quá Không, không, không giết được Không giết được trâu quá Bán axit là axit Máu acid. này dồn đam nó không bao giờ chết được ok hai bọn chuẩn phải đi anh em ơi để bạn ơi vào vào vào vào vào vào không độ không tốt thì nó phải từ từ thôi cái này uh, skill định hướng anh em cái cái định nghĩa của skill định hướng nó không có trúng trăm phần trăm đâu anh em ơi em đang lên này em đang lên này em đang lên này nhiều hơn đâu ra bằng trăm phần trăm được anh em kể cả bất bất cứ thằng nào đánh hay nhất con con này nó không có tự tin phóng được trăm phần trăm đâu đánh đi đánh đi đẩy đẩy thẳng đi ăn ờ, kho kho khỏi ăn ăn ăn không không cho nó về đây, đây. ở đây nè ở đây nè mà đứng gần đấy mà còn hụt không cua rồi cua rồi cua rồi cua rồi dễ quá Đi dê Game là dễ Mình đăng ký vâng một anh em ơi Bạn đem một kim qua Như vâng một nha Tình anh em đẹp bạn Sakura bên này á à? Tình anh em là server của ấy đúng không?